Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan gia ạ. À. Có đôi lời mình xin được chia sẻ thì đây là những cảm xúc cũng như những cảm nhận của riêng bản thân mình về à, tình cảm và sự phát triển tình cảm của Mirab thì đó là với vấn đề là cá nhân thì mọi người có thể đồng cảm hoặc không đồng cảm nên nếu như có cùng ý nghĩ thì mọi người có thể nghe qua còn nếu như mà không đồng tình thì các bạn cứ nhẹ nhàng lướt qua nhé và mình cũng xin được uh, mọi người thông cảm văn vâng, chuyên mục của hôm nay thì chúng mình sẽ ngồi lại nói với nhau về những cảm nhận trong sự phát triển tình cảm của miêu rap nha ạ về câu nói định mệnh của rap em tin anh ấy sẽ bảo vệ em câu nói có thể gọi là đi vào huyền thoại và trở thành chuyện cổ tích về miêu rap trong thanh xuân của mỗi quanh gia như chúng ta có thể không cần phải nhắc lại quá trình Bimil đã tháo dỡ bức tường phòng vệ trái tim của Rắc như thế nào nữa, vì chúng ta đã cùng nói với nhau rất nhiều rồi phải không ạ? À? Đúng người, đúng thời điểm là cổ tích. Câu chuyện tình này thực sự đã trở nên quá đỗi ngọt ngào trong trái tim của cách quan dai. Mình chỉ muốn nhắc lại lời này của Rap vì khi lội ngược dòng về những khoảng thời gian đầu, khi Miu Rap thực sự vẫn còn trong mối quan hệ anh em yêu nhau, chứ chưa phải là anh em yêu nhau rất nhiều và càng không phải là người nhà như hiện tại. Mình muốn nói ở đây là ngay thời điểm bắt đầu, dù là những chuyện nhỏ nhặt như câu chuyện Rap chỉ xem sơ ở trường, thì Bi cũng đã nhớ là Rap chưa từng xem một buổi sơ nào, thực sự đúng nghĩa cả Bimil là một người sâu sắc thì ai cũng biết, càng tỉ mỉ trong từng chi tiết thì quá rõ rồi. Cái trình IQ tiến sĩ của Bi thì như chị em chúng mình ngồi lại uống trà, trò chuyện với nhau chắc 7749 ngày vẫn chưa hết chuyện. Nên tạm thời chúng mình hãy chỉ nói đến việc anh ấy luôn nhớ về những điều chi tiết và cực kỳ quan tâm đến những gì liên quan đến rap, dù là nhỏ nhặt nhất. Anh muốn nhìn thấy em trưởng thành, muốn được nhìn thấy em hạnh phúc. Anh ấy đang làm như vậy đấy. Rap không tự tin về tài hát nhảy của mình trong quá khứ. Mặc dù chúng ta ai cũng biết rap là trùm cuối trong những vũ điệu, những cuộc thi và những tài lẻ cực kỳ cực kỳ đáng yêu và chuyên nghiệp như múa gậy chẳng hạn. Khi nhắc lại thì mình lại muốn cắt hành vì cậu bé này luôn làm chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Suốt những khoảng thời gian lặn lội đi đào từng clip để hai và khỏi ngủ trong từng khung giờ lệch nhịp, và trở thành gấu trúc như biểu tượng của Vimeo vốn yêu thích đấy. Bây giờ thì không chỉ có Vimeo là nhìn thấy em ấy trưởng thành, mà như tất cả chúng ta đều đang cùng nhìn thấy và cảm nhận sự trưởng thành tuyệt vời của Rap. Những giọt nước mắt vỡ à với những thành quả và kết quả mà em đã đạt được trong từng giai đoạn thành tựu của bản thân. Hôm nay thì mình cảm nhận chung nên các cột mốc của Mirap mình không đề cập chi tiết ở đây nha. Chúng ta hãy cảm nhận bàn trái tim trong từng câu nói cột mốc đi vào huyền thoại của thanh xuân Wan Zai thôi nhé ạ. À. Bimi bảo rằng trong tương lai của anh ấy sẽ luôn có rắc. Về bi tiến sĩ nhà mình thì anh ấy tính toán và thực hiện ở một tầm cao mà chúng mình có nghiên cứu đến mấy thì cũng chỉ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà thôi. Chỉ biết rằng sau cái thuyết âm mưu về một đế chế miêu rap của Wanzai thì chúng mình cảm thấy nổi da gà với những gì chúng ta đang phỏng đoán từ việc thành lập Music Basic Studio về sự tính toán trong việc hoạt động solo cũng như hoạt động chung của Miu Rap để vẫn làm yên lòng chúng ta qua sự chia sẻ của Bi Miu ở buổi show khay nè về buổi ra mắt single 2 của Bi và thông tin Bi tiết lộ về chuyện Bi có thể trình diễn các bài hát của Warner Music các bài hát nước ngoài mà không vi phạm bản quyền nghe qua thì có vẻ như Bi nói điều đó rất nhẹ nhàng nhưng thực sự đó là một vấn đề rất nhiều khê rất phức tạp mà đối với nhiều trường hợp từ các ca sĩ nổi tiếng thì việc phạm bản quyền trong trường hợp dẫn đến tổn thất nghiêm trọng rất là đáng kể đó ạ à. nên với sự tiết lộ này của Bimil mình cảm thấy đó là một điều thật sự rất ngầu mình cảm nhận rằng tất cả những gì Bimiu làm đều tính toán rất kỹ lưỡng mà rất nhiều hàm ý, từ ý nghĩa trong từng single, từng bộ concept ảnh, từng việc Bimiu đều từng bước khẳng định IQ của trình tiến sĩ là cực đỉnh đấy, không dễ dàng đùa được đâu. Chúng ta có thể nhìn thấy qua từng dự án mà Bi chia sẻ, nên tất cả mọi thứ ở đây, mình chỉ ngày càng mong muốn được dõi theo và cùng mọi người đồng hành trong tất cả thanh xuân này của Wanzai ạ. À. Những gì Bimiu làm đều là đi cùng Rap, điều hiển hiện Rap ở xung quanh, đều là món quà mỗi ngày bên cạnh, là tình yêu mà chỉ có định mệnh giữa tất cả chúng ta được gắn kết lại với nhau. Rap muốn ở bên cạnh Bimiu đến 10, sau 10 năm nữa. Nhưng em ấy cũng đã từng nói rằng em ấy muốn ở cạnh Bimiu mãi mãi không phải là tốt hơn hay sao? Bây giờ thì tất cả những câu nói định mệnh ấy đã dần sáng tỏ, vì cả hai đều muốn tương lai và sau này sẽ luôn có nhau bên cạnh sẽ sẽ cùng nhau già đi và cùng nhau ôm lại những kỷ niệm đẹp của một thời thanh xuân rực rỡ như hiện giờ. Milrap sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, vì Milrap chính là đúng người, đúng thời điểm và trở thành cổ tích trong cuộc đời thanh xuân của Wanzai. Thanh xuân nợ Wanzai hai người đàn ông cực phẩm này. Vâng, đến đây thì bài cảm nhận của mình tạm kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, đã theo dõi. Rất mong là sẽ có nhiều những người bạn các bồ sẽ cùng cảm nhận với mình. Chúc mọi người một ngày nhiều năng lượng và tràn đầy niềm vui ạ. À. Xin tạm biệt nhé.